Ok, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, mình là Tanh Và hôm nay thì chúng ta sẽ thử trải nghiệm một tựa game à, NFT Một tựa game mà có một cái đồng coin đang ở trên sàn, nó là đồng sen Hiện tại đây là bản alpha Và mình đang trong alpha hub của tựa game The Sandbox Ok, và bây giờ chúng ta sẽ xem là tựa game này có những gì nhé Speed I need your help Some animal may have left the alpha hub Đây là phiên bản test thôi nhá Tại là mình chưa có tiền để mà mua đất build bản đồ gì cả we need to the couch Gem Cushion number à, Lại làm lại cái nhiệm vụ Hôm trước mình thử vào hình như có nhiệm vụ này rồi mà đúng không? Calculate này ờ, Thử thách đếm này cho mình mẹ đoán bừa chúng mà cái nhiệm vụ này không cần phải đếm Nhiệm vụ này nó có đáp án rồi cho mình đoán bừa là xong Tiên nick một con này. Con này là con lạc đà hay con lạc đà. chắc phải con hươu. Deer con hươu. Đây, nó bắt mình đi đếm ờ, đếm có bao nhiêu con ờ, con báo này, con mèo rừng này gọi mèo rừng với con báo nhỉ linux này à, bao nhiêu con hươu bao nhiêu con gấu nâu Đấy, hai con này một con nữa hai con này nhưng với nhiệm vụ này đoán bừa được yes hình như là bao nhiêu nhỉ 3 đúng không? Đúng rồi này. 3 5 mình nhớ là 3 năm xong cái gì ấy. 354 à? Đéo phải. Có 3 con Linux, 5 con Hươu. 355 à? Ờ, à, à đây, đây là câu hỏi khác rồi. How many Linux? Có bao nhiêu con mèo rừng à con báo gì đấy à, ở trong cái ờ, cái cái cái khu vực uh, nghiên cứu scientist đúng không scientist là, là kiểu như phòng thí nghiệm mà science là khoa học mà scientist kiểu đấy khu vực thí nghiệm 355 You're welcome greet ơ à, đúng ơ à, đúng đúng rồi đúng rồi ba năm năm ba năm năm thế là xong nhiệm vụ này luôn rồi what the fuck bây giờ đi đâu nhận nhiệm vụ tiếp theo nhỉ anh này trông có quả súng và quả xe trong chơi chơi phết nhỉ Speak Không nói chuyện được Angry scientist Jump from the top but miss the jumping Hình như cái game này mình mình có thể mua một mảnh đất xong về tạo bản đồ xong tạo luật chơi để cho mọi người phải chơi được hay sao ấy nhưng mà nó rất là đắt thực sự nó rất là đắt nó còn đắt ngang cái mảnh đất ngoài đời ấy. là ờ, gì đây? Some say that I am a free fanatic trèo lên đây được này mình chưa biết là làm gì tiếp theo đây hình như cái bản alpha này như mỗi lần vào lại làm mình lại làm lại cái nhiệm vụ hay là ờ, có mấy cái nhiệm vụ y hệt thôi để cho mình trải nghiệm cho chơi thôi ok ờ, à tí thì nữa thì rơi biết làm cách nào để vào phòng người khác chơi được nhỉ làm cách nào để chúng ta có thể vào và build đồ không rồi bán lấy tiền nhỉ hay là đi farm gì kiếm đồ đâu nhỉ này nó phải có ấy. game đơn giản quá nồi ạ à. chỉ có ba cái nút là nút uh, ờ, NFT scan là cái gì như cái kiểu mẹ uh, món đồ gì đây chỗ bán đồ à come on. Giữa là ấn vào đây là bay ra khỏi khỏi game là sang link web rồi. Đây áo à hay gì nhân vật đây? Walker C, The Walking Dead. Đây là create by um, Sandbox Game uh, của nhà phát hành tạo ra. Defense Khả năng phòng thủ 17 Nhưng mà còn chưa Chưa biết là chơi kiểu gì Ây da Ây Ôi, ngã xuống không chết à Rồi có máu đâu mà chết Từ đi kiếm nhiệm vụ làm xem mà Đây chỉ alpha test thôi cho nên là nó Các người vâng, bố hay chat cái đéo đây Welcome please enter chatting Ok Lolo I loving is so for myself And this is the Alpha release so Hay là bây giờ nó chỉ đang test thôi nhỉ Như alpha à, Alpha Hub này mình thấy ghi còn 9 ngày nữa 9 ngày nữa nó mới phát hành chính thức à nhà hình như uh, hình như là đồng đồng coi là giao dịch được rồi có một đợt ừ, gọi vốn nó mở bán trước rồi sao ấy Theo mình tìm hiểu được là giá bây giờ nó đang là 5 đô một đồng Đồng sen coi à, Con hươu không nhảy lên nào Thế thì cái này gì um, Game này chỉ cho Vào trải nghiệm thôi Thế giới xem nó như nào thôi Nó tựa tựa như Minecraft Nhưng mà Cái cái cái cái cái um, cái ô cái điểm này nó nó bé hơn này làm được kiểu kiểu kiểu nó làm nó chi tiết hơn không phải một cục ờ, một cục lớn như Minecraft của làng này trông được phết đấy hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều map để chơi hơn đây mới đang là alpha test thôi map map chính thức của bên uh, sandbox tạo xong ờ, nhiệm vụ đếm rồi bây giờ làm nhiệm vụ gì nữa nhỉ? Gì đấy? Alpha Pass Gì mua cả pass nữa à? Đâu vào web có giá đeo đâu không có giá, không có giá nha. Mình nghĩ cái này nó cũng như kiểu loop block sẽ tạo được nhiều trò mini game. Đây, à, con gấu nâu này. Sẽ tạo được nhiều trò mini game ở trong này. nghĩ sẽ phải có nhiều mini game nhiều hoạt động để um, để để mình làm xong rồi để mình um, reward những cái vật phẩm đấy chứ đúng không rồi đem bán ra kiểu làm mình thi đấu mình uh, thử thách vượt thử thách rồi nhận được những item để bán ra thị trường để uh, đổi để giao dịch thành tiền số Messi, cái này bấm vào được này hôm trước không bấm qua lại được cái này Messi, à, đây là meta server đây là LAN à đây là chat kiểu kênh thế giới của meta server à, verser metaverser toàn đọc nhầm just looking for him in dark sợ con vịt trốn vịt ẩn nữa nhá hình như đây có nhiệm vụ mới này traveler we have an cái gì đây pháp có ba cái cái cái à nhầm có năm cái gì nhỉ beacon này là cái gì nhỉ mình cũng không rõ được rồi ok nhận nhiệm vụ này à đây nó có mấy cái điểm à, điểm à, hồng tâm này mình phải đến đấy Ok, cái này uh, có một cái trên lầu à? Đây rồi, tìm được một cái này. Khởi động rồi này. Đây, cái này chạy vòng vòng rồi. tìm bốn điểm còn lại à không phải không phải tìm mà đi đến bốn điểm còn lại nữa nó hiện lên bản đồ thôi rồi không phải tìm thế nếu mà nếu mà không phải đoán mò thì cái nhiệm vụ uh, nhiệm vụ đi um, đi đi đếm mấy con kia khó hơn là nhiệm vụ này có con kia mình uh, đi đếm số lượng con vật kia mình chưa đều mình đoán bừa Ui, cái bậc cao thế mà vẫn lên được ạ. À? Vẫn tự động lên được, không cần phải nhảy. Được phết nhỉ. Ui, có một cái trên cao nhỉ, còn hai điểm nữa. hai điểm mình cần đến. Một điểm ở đâu nữa nhỉ? Một điểm bên trên cao này, và một điểm ở đâu nữa ta? Không nhìn thấy này. for past messenger accepted land. Warning. Drop. Ông mình phải sở hữu Alpha Pass mình mới đi qua được cái cổng đấy à? Có thể qua cổng sẽ có mini game đấy. Nhưng mà mình không sở hữu. Hello bạn Hải Cuối tuần không chơi gì à bạn Hải Ờ à, một điểm nữa đâu nhở Nhìn không thấy ta Mãi một điểm nữa trốn à Ê sai sàn kính kìa vào xem để lại một bình luận xem nào các bạn vào xem cho toàn mất hút này nhạc bốc thế nhở nước nào để nhảy nhỉ Hello bạn Minh Quân Ui, có avatar đéo gì đấy Mình tưởng là màn hình mình bị bẩn, bị vạch chứ Mà ông này chơi quả avatar ảo thật đấy Tưởng có sợi lông sợi tóc đéo ở trên màn hình Hóa ra ông chơi avatar đều ạ Chơi avatar lừa Chết rồi điểm À đây đây đây đây Điểm cuối đây rồi Mẹ à mày trốn Trốn hộ Tao Ngọc Hải Mẹ biết cái chính tả còn sai là tặng bạn một nghìn sao trời ơi đáng tặng bạn một nghìn sao là cái đéo gì vậy viết chính tả sai bày đặt tặng sao <laughs> Ô, bây giờ nhận thêm nhiệm vụ mới đâu nhỉ? Hết mẹ à? Alpha, An, Alpha Test nó chỉ cho trải nghiệm mấy này thì thì thì thì làm sao mà biết kiếm đồ với cả mẹ mày bán lấy tiền ở đâu? Cho trải nghiệm cho trải nghiệm đến nơi đến chốn đi chứ. Thôi trải nghiệm đi đánh nhau bán đồ các kiểu nào. Hero Arena cái này chỉ là thông tin của những cái ấy trên bản đồ thôi đúng không? Đây, nó dẫn lên web nhưng mà không không không có gì này. Nó sẽ tiền gì luôn. À, anh em có hệ thống đồ của nó đây này vãi cả nồi luôn con kiếm này hồi nãy mình xem là 420 đồng sen ngang một con xe tay ga trời ơi Ô, mẹ vừa nãy hình như mình thấy có ba dấu chấm than cơ mà nhỉ phải làm hai cái còn một cái đâu nữa nữa nhỉ Hết rồi à? Trải nghiệm map thì bé xíu này. Uầy, mẹ mấy bộ giáp này trông chất chơi thế. Reed. Legendary luôn. Đẹp 45. Đeo chưa có giá mấy cái uh, cái đồ legendary này cho giá đâu xem con epic này epic này giá 420 này giá mặc định này này của um, sandbox app này 420 đồng sen anh em nhá rồi bán nhà đi mà mua nhá Hiện tại chưa cần bán nhà đâu nha, mình nghĩ tương lai là sau ra bản chính thức là nhiều người chơi, nhiều người đầu tư là bán nhà đi mua một món đồ thật chứ. Con khỉ à? Đồng y thơ màu đỏ này đéo gì đây? V kép là đồng gì nhỉ? Con khỉ này 50 đồng. Sao ờ, chỗ con à bức tranh. Đây là giá bức tranh à? Chỗ này bọn nào niêm yết đây? Creed. Thằng nào tạo bức tranh khỉ trong chất chơi phết nhỉ? xanh con khỉ này giá 50 đồng 50 đồng y thơ đỏ ấy. mẹ mày 200 nghìn đô bị, bị điên không mẹ mấy tranh cổ nó giá nó không khéo còn chưa đến mức cái bức tranh cùi bắp này cũng thành tiền được chịu rồi mẹ mày chơi mấy trò đầu tư này toàn lừa thôi gì vậy ôi bức đẹp này Đấy, nghệ thuật thế này Để xem giá bức này bao nhiêu tiền này của người tạo là CLB4130 bức này chưa có giá gì luôn trông nghệ này mà không giá nhỉ Vậy bức con khỉ đéo tin được 200 nghìn ạ Uầy, ở đây có ông gì bay bay đây Amazing! You found all the observed alpha quest location tại Mỹ. À đây rồi. Ờ, à, tưởng có thêm nhiệm vụ. đây là chỗ bắt đầu mình vừa vào mà Ồ oh, hết rồi à? Map chỉ có thế rồi à? Đi từ kia vòng ra đây Rẽ bên này này chẳng có gì I want to be free với Lin vậy Poselbani cái này nó có cái giờ xem box này nó cho mình một cái công cụ để tạo những cái những cái item để import vào vào in game nhưng mà mình không biết là tạo kiểu gì à không biết import là kiểu gì tạo sử dụng cũng khá khó cho anh em nào sáng tạo đồ ra nhá để import vào game để bán Ồ, thế là hết rồi à? chỉ có mấy nhiệm vụ lưu tiêu này ra ăn phát test đó bản test thì phải cho test nhiều nhiều lên tí chứ Alpha Hub Mega Tree Park à, đây là công viên kiểu vườn quốc gia hết rồi đá gì nữa rồi 9 ngày nữa nó mới hết alpha không biết là nó phải làm gì để chơi chính thức hay là nó có thể chơi miễn phí mình vẫn chưa tìm hiểu được ở bên này đi sang khu vực băng rồi bên này là khu vực rừng cây hello vis visitor mình chỉ là người thăm thú thôi đúng không người khách tham quan thôi um, is achievement let's see phải có alpha pass thì mình mới có thể trải nghiệm được mấy những đi qua những cái cổng những cái len này nhưng mà hay tại mình vào sau nó không không có nhỉ alpha à, pass này thì uh, ờ, dịch cái từ này mà không có bản sao nào có sẵn để bán lúc này như hết suất rồi hết suất alpha pass rồi đúc 5.000 3091 người sở hữu có 3.000 người sở hữu cái cái cái cái Alpha Pass này thôi hiện tại chắc là lúc đợt nó mới ra là nó ai đăng ký sớm là nó phát cho để tránh nghiệm hay sao ấy mình chỉ loanh quanh ở map này thôi Hết rồi. Hết nhiệm vụ rồi. Có nhiệm vụ đi đếm thú với cả... Với cả đi tìm mấy cái điểm trên cao kia thôi. Mà... Lúc mình mới vào game mình thấy có ba dấu chấm than cơ mà nhỉ? Sao mình mới làm hai dấu thôi? Đã hết sạch rồi. Ô, oh, cái chỗ này leo lên được này. Hai phết. ba năm năm count number hỏi chấm ba năm năm là được Mày cứ trả lời năm năm cho tao. Thế thôi Trải nghiệm thế thôi nhờ Hết sạch rồi, chả có gì để để, để để làm ở đây nữa rồi tưởng thế nào phải có cái alpha pass mình mới có thể đi qua những cái cổng này để trải nghiệm thêm được những cái map khác hiện tại là đéo có alpha pass à đây you don't want an alpha pass get open sea tap lên à, chúng ta đi đến store vãi cả bìu một cái Alpha Pass này đang bán ở trên OpenSea với giá 1,35 đồng Ether tức có nghĩa là rơi vào 5.439,92 đô la Mỹ tức có nghĩa là rơi vào khoảng hơn 100 triệu Việt Nam đồng chính xác 100 bao nhiêu 23, 135, 15, 115 triệu Tầm 115 triệu Chủ yếu game này mình nghĩ là Có thể là mua một cái pass đấy Không biết là alpha này nó có cho kiếm đồ bán đồ chưa nhưng Vào thì qua những cái cổng đấy để làm mấy à Đi đi đi đi cày để um, kiếm đồ để bán à Thì mới đáng để đầu tư chứ đúng không hơn 100 triệu cơ mà Thì cái về vấn đề đầu tư này mình cũng đang tìm hiểu cho nên cũng chưa rõ ràng cho lắm Và hiện tại thì cũng ờ, chưa có điều kiện để mà thử Cho nên là mình ờ, có lẽ là tạm dừng ở đây thôi Hehe thôi nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ mình tưởng là mỗi ngày nó sẽ có nhiệm vụ mới khác nhau nhưng mà mình tải game về được hai ngày rồi cứ mỗi lần vào là nó lại có nhiệm vụ cũ này thì chỉ là để mình ờ, một hai cái nhiệm vụ đầu để ở cái map này để mình ấy thôi còn lại là vẫn phải mua cái cái cái cái cái alpha pass để ờ, đi cổng và trong cổng như nào thì có thể mình sẽ tìm hiểu ở những ờ, video trên mạng sau ok bye bye mọi người